ra sôi làm ăn bươn trải liều thì ăn đầu buổi không liều thì ăn cất muốn thành công thì phải chấp nhận ăn cất làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận ăn đầu buổi nhưng trong tầm kiểm soát anh hiểu chưa sau này chỉ có vay tiền thế cho nó dễ sau này là không vay tiền chỉ có ăn cứt thôi nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu những người cho mình vay tiền không phải là người ta ngu không phải là người ta dại không phải người ta ngu đâu ôi rồi ôi những người đó ngu dại những người cho mình vay tiền phê ma túy người ta coi kẹo kè bày là quan trọng hơn mình ngày xưa anh chơi một một phần bây giờ anh chỉ dám chơi 10 phần bởi vì anh thần kinh thép phê ma túy muốn bốc cả nhà mình về luôn lên thì tôi tôi chơi vào rất có lộc tôi bỏ đi mất lộc chứ tôi cứ xa vào con đường kẹo ke bay lắc tiền tôi nhiều lên bố mẹ tôi tin tưởng các người giúp đỡ tôi tin tưởng anh em sau hội tin tưởng gia đình mình bố mẹ mình đỡ buồn chính vì những người chơi kích thích như mình tệ nạn xã hội này nó sẽ sạch sẽ con người Việt Nam nó sạch sạch sẽ đất nước Việt Nam nó cũng giảm bớt được anh làm gì nghề gì cho anh làm với anh buôn cứt khi anh có vốn này bây giờ anh mở công ty cứt ra bây giờ anh ngành nghề của anh hoạt động chính là mua bán cứt khu vực Sài Gòn nhưng chỉ mua bán cứt đắc địa bán phát được ngay mới mua cứt trong ngõ trong hẻm nhà xấu vị trí không đắc địa Mặt tiền không đẹp, phong thủy không tốt, không mua cho không đấy. Đây, anh ơi cho em cứt của anh đi À, cái thằng này là nguy rồi. Đo ờ, ti em rất là nhỏ nhưng mà em vừa trêu à. nhưng mà có những câu nói rất là hay, rất là tật thà, rất tự nhiên và rất là vui. Cứt của anh anh nói thật về em luôn, cho em cứt của anh. Cho em cứt của anh thì anh không cho lột. Ok em nhá, anh xin lỗi em, xin lỗi em, anh xin lỗi em. Nói chung là có khi em cũng ức chế thật. Buổi, buổi, buổi, buổi.